đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa ngày tết đêm ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui dù đi đâu ai cũng nhớ Hãy chủ động kiếm tìm và nắm bắt. Sự diệu kỳ đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Đất trời và lòng người đều đang thay đổi để chúng ta có một niềm tin sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong năm cũ và hướng tới tương lai tươi sáng trong năm mới. Chúng ta cùng chào đón năm mới đến với cuộc đời của chúng ta và trân trọng tất cả những gì mà năm mới mang đến. Và đừng quên khám phá những nguồn cảm hứng bất tận ngay chính vùng đất diệu kỳ nơi mình sinh sống. Một năm mới đang sang với thật nhiều cảm hứng. Xin cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc mừng năm mới cảm hứng 诉。